Somebody. Somebody. Cái này à, theo như Giang được biết thì à, mọi người cũng biết là mộc nhĩ ở bên Lào này. Khác cái mộc nhĩ ở Việt Nam lắm mọi người. Mà Việt Nam này nè. À, Việt Nam đây À, à. Việt Nam này. Việt Nam. Anh này à, không lao không thằng nổ. Như à? Hả? Không lao mà. Hả? Hết cái tân. Hết cái tân. Ừ. À, cũng cũng. Cũng miền hết hông ở đây. À. Ngon quá nhà này cũng miền không biết là mục nhĩ. Ừ, mục nhĩ. Và xà lao này hết cắt tăng. hết cắt tăng. <laughs> Người thấy ông rất là sạch sẽ luôn. À, họ buôn những cái gì và cuộc sống uh, ờ, thường nhật của mọi người bên này ấy. Các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt tại tỉnh uh, Savanakhet uh, của Lào Tỉnh này thì à, cũng giáp với biên giới của Thái Lan nha mọi người nhé Theo như Giang được biết thì à, tỉnh à, Savanakhet này rất là sầm uất về cái thu nhập bình quân của người dân Lào thì tỉnh Savanakhet này cũng khá là cao mức đời sống của bà con khá là tốt mọi người có thể để ý những con đường ở bên Lào này ở tỉnh Savannakhet này này cụ thể là Giang thấy là rất là sạch sẽ đấy người dân Lào thì à, Hằng thấy là đã xây ngôi nhà rất là to đây một người thấy những ngôi nhà của đồng bào Lào này rất là to và thoáng mát và hôm nay thì à, Giang muốn ờ, dẫn mọi người đi cùng Giang để khám phá một cái chợ ở vùng à, giáp biên của tỉnh uh, Savanakhet này nhá. Hôm trước thì Giang cũng có giới thiệu và khám phá cái ờ, chợ ở cái tỉnh cũng giáp biên với Lào nhưng mà tỉnh là tỉnh khác mọi người ạ. Hôm nay thì Giang sẽ đến ờ, tỉnh uh, Savanakhet. Và tỉnh này thì mọi người có thể về cửa khẩu Quảng Trị nếu mọi người có thể đi về Việt Nam là mọi người có thể qua cửa khẩu đó còn không mọi người qua cầu cửa khẩu cầu treo cũng được vị trí này là vị trí à, để vào chợ mọi người ạ là nó thuộc một cái à, ngã tư rất là rộng Đây, mọi người có thể nhìn thấy này Đấy, ở khu vực à, ven đường thì đang thấy là mọi người là đang sửa xe máy hàng quán này quanh đây rất là nhiều bán đầy đủ luôn mọi người ạ rồi mình sẽ vào chợ đây là khu vực uh, chợ Samanakhet để mọi người cùng uh, theo dõi này hôm nay trời uh, mưa nên là đang thấy là chợ không không đông lắm đâu mọi người để trước khi vào chợ thì uh, cho mọi người xem đây khu vực này mọi người bán tôm này toàn những đồ hải sản mai đi Đấy, mực này chân gà này rất là nhiều luôn xúc xích và hàng bên này là hàng chuối và ngày mai là ngày uh, Tết của Lào là Tết ờ, Bun Pimay thì ờ, mọi người sẽ kết những cái bông hoa này này để mọi người có thể mang lên chùa à, cúng Phật tưới nước hoa thơm cho Phật để ờ, đến ngày chính thức ngày từ ngày 14 đến ngày 16 là mọi người sẽ diễn ra cái Tết Bun Pimay của Lào đấy là lễ hội té nước trong này hầu như là dạp hoa quả rất là nhiều hôm nay mọi người đi mua sắm rất là nhiều em thấy tức là thời tiết nó mưa sambai đi thầy bán rất là nhiều hoa quả luôn thầy có cả quả me như ở Việt Nam mình đây này Đấy. chuối như thế là hỏng hết rồi dưa không thiếu gì luôn chỗ này mọi người sẽ bán ờ, rau này hoa quả thức ăn chín này rất là nhiều sambai đi Đấy, những cái ờ, rau thơm này, rau hành này sambai đi đầy đủ cả hoa chuối ớt và con Lào bên này thì mọi người hay thích ăn ờ, ớt những đồ ăn của người Lào thì ăn rất là cay bên này cũng bán rất là nhiều rau với mọi người nhé hầu như toàn gia vị rau chung là chợ này sẽ được lợp tôn này rộng hơn mọi người tại vì cái tỉnh này nó phát triển hơn mà hơn những cái tỉnh khác Sambai đi như ở trong này là một người sẽ bán những đồ thực phẩm rau cả đỗ đầy đủ hết nấm này cái này thì không biết là cái gì đây da trâu à em thấy cái gì không là sáng sáng khoai ăn khoai à, à da trâu mọi người mà như là ướp rồi hay sao ấy có thể ờ, ướp là chín rồi này cái này nấm ở bên lào này này thì mọi người cũng gọi là hết hết phương hết phương đấy mình nó nói hơi hết khao à đến hết phương đến hết khao ờ, hạt trái nói chung là cái nấm này thì nó không như ở Việt Nam mình thôi mọi người đấy Rồi, các bác ở bên này là bán cũng rất là nhiều đồ về cái ờ, gừng này cà rốt này ờ, đu đủ hoa chuối không thiếu một cái gì cả để cái nguồn ờ, thực phẩm rất là phong phú ở bên Lào chợ bên um, khu vực này thì nó sẽ hiện đại hơn mà được xây dựng từng ký ốt một mình đi uh, một vòng nhá mọi người cùng uh, xem nhé. đây như này mướp mướp bên lào nhỏ ti mọi người rau húng này thì giang không biết là rau húng chó như húng chó việt nam mình ấy cái rau này thì mình cũng chưa thấy bao giờ có những cái thứ mà ở bên Việt Nam mình có bên này không có bên này có bên kia mà sambay đi cái này là măng măng thì uh, nó hỏng hết rồi mà măng bên Lào không biết là có ngon măng Việt Nam hay không không không, không rõ được bên này có thịt bên này mọi người đấy đa số mọi người thân thiện thôi sambay đi cái này à, theo như giang được biết thì à, mọi người cũng biết rồi là mộc nhĩ ở bên lào này khác cái mộc nhĩ ở việt nam lắm mọi người mà việt nam này nè à, việt nam đây à, à. việt nam việt nam anh ấy à, không lao không thằng nổ như mà không lao mà à? hết cái tan hết cái tan ừ à, cũng cũng, cũng... biết hết hông ở đây đấy à hông ở nhà thì không biết à không biết là um, nhĩ ừ mục nhĩ mục nhĩ hết hectare hết thì nó cũng như kiểu cái cái tên nấm như này, này. tên nấm thì mình mình ghép vào mình sẽ đọc là hết hectare thôi nó là nấm à. anh ấy này à. อันนี้กินเลยเหรออันนี้เราเปิดไหมกินได้กินได้อ่ะ à? đây thì đang thấy là nhưng không phải lá sung. Bẹp. à? Bẹp chạch cư ăn nó chlorophyll ừ. wow. Vâng. là sản thì phải xay <laughs> có nhiều ờ, cái lá bên này mình thấy lạ nên chưa biết nên mình phải hỏi nè nè mình chụp hình bên đi ồ ờ, nó mình kéo kéo nè ừ. à, cái nước này nó xanh xanh như này mọi người đây đây chắc là đây cũng thế này cái này cái này uống rất là mát nị chín nên là khum đấy nó kinh đây kinh đây đấy à, chẹp nó Ano kikiyuge? Namba đi anh à ừ. Quán này đang à, thái à, những cái món gọi là mình hay gọi là salad da đấy tiếng anh gọi salad thì nó gồm rất là nhiều rau nhiều gia vị mọi người thấy thái này anh đi không vào sáng thì nè hôm nào nè hồ mai hồ mai nó mai à nó mai cũng gọi là nó thì cũng gọi là măng nhưng mà thêm từ cây ấy gọi là nó may thì là măng cây Đấy. là <laughs> rất cười rất là tươi có may makin công việc cả makin à nào mắc kín mắc kín chẹp đấy chẹp chẹp đấy chẹp đi đấy à, à, hấp chai đấy à, cũng uh, chia sẻ với mình cũng rất là hay khi mà uh, tiếp xúc được mà mọi người nói chuyện ở bên này thì nếu mà ở tỉnh Điện Biên ấy thì uh, mọi người sẽ nói tiếng Thái với tiếng Thái ở bên Lào nó gần tương tự nhau hơn nếu mà người đi sâu vào các tỉnh khác nó sẽ có cái khác biệt kiếm bên này thì mọi người bán hàng à, thịt lợn này mọi người xăm bay đi này mọi người sẽ bán thịt lợn khu vực bên này này thế là à, hôm nay là đang thấy là mọi người nghỉ nhiều á không không ờ, thấy ờ, đông lắm bình thường mọi người họp sẽ là đông mà hôm nay là thời tiết mưa mà nên ở ngoài khu vực ngoài này này mọi người cũng không dựng dạp được để mà bán này. rất tiếc cô đang ờ, ngủ mọi người Ồ, cái này như làm người ta làm lòng sẵn rồi mọi người nhưng mà trong này nhiều con bọ ruồi lắm mọi người không được sạch đâu đời bà cũng bán cái thực phẩm đó somebody bác ờ, lớn tuổi rồi à? nhưng mà rất là phúc hậu gương mặt uh, không thấy cái này như là quả uh, quả dừa thối mà người con này cũng bán đa cái than này này thấy những người một người bán cái này hay gọi là cái để đựng cơm sôi Việt Nam ấy, hay gọi là cóng khẩu đấy và tiếng Thái người ta nói để, để cho cơm sôi vào đấy thì mình ăn nóng thơm hơn đây có các bác đang làm cá sắm bay đi bay đi, cái không lao không phá sang nhỉ, phá, ừ. phá bà năm con bà năm con đối à bác ướp này à, để à, làm cái ấy bằng cướp muối để tới rồi đã đẹp đuôi đấy à. à, đã đẹp đuôi à không được không được bác rất là vui tính này thì không biết là bán cái bánh gì đây à bún bún bún cái này bún uh, kiểu Việt Nam mình thôi biết là bao tiền miếng em đang mua ồ oh, có bác này bán cái cái đĩa này rất là đấy này rất là màu anh hiểu bánh kem mọi người ạ ừ, rất là sặc sỡ đẹp đẹp <laughs> một cái chợ này thì ờ, không được đông lắm hôm nay mọi người sang bay đi cái này cũng ờ, bán bún này hầu như mọi người đây là hơi không thấy bán ăn sáng mọi người khu vực này đang thấy là không không bán ăn sáng chợ này, này hôm nay là do là mưa thôi chứ bình thường mà không mưa ở đây đông kín luôn mọi người nhé kín cực kỳ luôn đấy rồi mình đi sang bên kia phía bên kia để khám phá xem cái chợ quần áo bên lào xem trong rồi cùng uh, xem xem bay đi <laughs> béo rất dễ thương phía bên này thì là cái khu chợ quần áo mọi người ạ hiện đang thấy là bà con bên lào người ta cũng trồng cây dừa dừa khá là cao luôn mọi người ạ không biết là cây dừa ở bên Lào là nó có ngon có ngọt nước hay không nhưng mà thấy nhiều người nói với Giang là như là không ngọt nước lắm nó nhạt lắm dừa ở Việt Nam mình mình xem khu vực bán quần áo này mọi người đây là khu trong này là bán quần áo mọi người nhé đây là rất là xinh gái sân đi đây mọi người bán những cái ờ, đồ quần áo này khu vực trong này này những cái đồ chơi trẻ em giày dép cũng như bên Việt Nam mình thôi mỗi tuổi là để tìm là cái à, váy của người đồng bào Lào mà một người hay mặc múa rất là khó luôn mọi người hầu như là một người phải về cái khu vực sầm nưa nơi mà sản xuất ra những cái chiếc váy ấy, là cái làng dệt thổ cẩm là gọi là nổi tiếng nhất là sầm nưa đó mọi người xong rồi răng tìm mà không thấy bay đi hôm nay là hình như là khí ốt là mọi người nghỉ để chuẩn bị cho lễ um, Phật mà mọi người lễ tế nước của Lào đây hôm nay mình nghỉ hết rồi không ai bán đây như cái váy uh, truyền thống của cô mà đang mặc cái là tìm hơi khó mọi người ạ để đang tìm thử xem là khó không ở cái uh, quán của cô này, này như là đây này có là mọi người này. rồi có những giỏ ờ, váy là cốt tông tế style thực đây tôi nghĩ là cái này ở đây có cái hình ờ, uh, theo hoa văn này này người ta không treo ra đâm ra mình không không rõ được biết được đấy như bình thường mà cái khu vực ờ, dưới này này mọi người hay bán cái đồ ăn sáng này rất là nhiều luôn nha ở dưới này với lại ở trên cũng ờ, cũng bán mà do là hôm nay trời mưa với lại là hôm nay là ngày cận kề mà chuẩn bị có cái uh, tết là bun uh, ờ, phi may của Lào ấy nên là mọi người đã nghỉ về để chuẩn bị ngày mai đón Tết rồi đâm giờ là ít, ít người bán chứ không bình thường rất là đông luôn chợ này đông và rộng luôn đấy sân bay đi Rồi, dạ, hôm nay thì à, mình à, tới đây để à, chia sẻ mọi người để cho mọi người rõ về cái khu vực chợ bên này của Lào nhé không bình thường ở ngoài kia kìa mọi người người ta bán cũng khá là đông vào buổi sáng để đồ ăn sáng vậy nhưng mà do là ừ, cái lý do mà Giang đã nói mọi người nên là hôm nay không được đông lắm à, cô bé này rất còn trẻ nâng lại nên bình thường là rất là đông nhưng mà hôm nay rất là tiếc để à, chia sẻ mọi người thì cái tỉnh này là cái tỉnh khá là phát triển không như những cái à, tỉnh à, khác nên là chợ ta cũng xây dựng nó ấy hơn tốt hơn Này bà bán ăn sáng hay đồ gì đây rất là nhiều Thế bình thường là mọi người cũng giải ra dọc đường để bán nhưng mà dọc ờ, cái ờ, con đường này thì ờ, mọi người có thể đi xuống thăm những cái vùng ven giáp sông Mekong của Lào này này giữa Thái Lan và Lào này này khu vực đấy cũng khá là đẹp có rất là nhiều cái để mọi người có thể thưởng thức ẩm thực của Lào này của rất là nhiều nước làm quán xá cà phê đấy rất là đẹp tiết ờ, thì ờ, vừa nắng ấm xong nên là mọi người là cũng là tất bật để chuẩn bị ờ, cho tiết Lào đấy. Cho video của Giang cũng xin phép được khép lại đây thôi thì cũng tranh thủ là Giang đi khám phá một cái hình cho mọi người cùng xem về cái chợ của tỉnh Savanakhet nhé mọi người nhé tỉnh giáp biên giới giữa Lào và Thái Lan có dịp khác thì ờ, Giang ờ, sẽ tiếp tục ờ, chia sẻ mọi người về cái Tết của Lào là Tết té nước vào ngày mai xem lễ ờ, hội té nước Bun ờ, may của Lào diễn ra như thế nào và nó đông vui, nhộn nhịp ra làm sao thì ờ, xin mời tất cả các bạn là hãy nhớ ấn nút chuông thông báo đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và nhận được những video mới nhất sau khi mà Giang chia sẻ lên trên kênh về cuộc sống của Lào. Đây, thì qua đây thì Giang thấy có một cánh đồng rất là mênh mông, mọi người đang chăn bò này, trâu này rất là nhiều luôn thì Giang cũng xin à, kết thúc video của Giang đây nhé Hẹn mọi người ở những video kế tiếp Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống và đất nước bạn Lào Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người Và nhớ à, đừng bỏ quên sót một video nào của Giang nhé